Chúc sinh chúc mọc đầu đình Đến nay sao vẫn một mình nhỉ à? Lá rơi rơi mãi thật buồn Nhìn người đi mãi anh tuôn sầu Áo anh nay rất chỉ rồi Nhớ em anh nhớ một đời Cố quên nhưng mãi bồi hồi lại nhòa đôi mi ướt anh mỉm cười Anh đã yêu người rất lâu Sao đã quên thật mau Duyên nỗi à, tình nỗi à, Nay đã trôi về đâu Chẳng với sao cùng đến đây Anh khóc cho ngàn mây đêm nhớ thương lòng vẫn vương nàng Nói sao người nó muốn lấy câu chia lìa rồi Quên đi à câu thề Thương mấy à cho nhiều để Giờ người bỏ anh có liêu Vẫn duyên mong anh ra rời lặng Yên cách chia đôi đời Em mãi nơi phương trời còn ai nghĩ tới Người nặng tư súc sinh mặn mà khó quên dặn lòng nhớ nên anh đi tìm mà người giờ ở đâu mà mình mãi trong mong người ơi người ơi đừng về anh đã yêu người rất lâu sao đã quên thật mau duyên nối hà tình mối hà này đã trôi về đâu chẳng phải sao cùng đến đây anh khóc cho ngàn mây đem nhớ thương lòng vẫn vương nàng tình mình ra dáng em mang câu chia lìa người quen ý à câu thề thương mấy ai à, cho nhiều đây giờ người bỏ anh có điều vẫn duyên mong manh ra rời lặng yên cách chia đôi đời em ở nơi phương trời còn ai nghĩ tới người nặng tương tư khoác lên âu sầu truyền miên nỗi đau trong lòng mong phút giây yên bình dẫu mình còn đang suy tư nhanh và đây uống sắc hương phai tàn tựa duyên chúng ta